Dạ, kính thưa thầy, uh, thầy uh, chỉ dùm con uh, hôm trước con có hỏi uh, một câu hỏi của thầy á, nhưng mà khi mà thầy trả lời á thì uh, dường như là con có nghe thầy nhưng mà không hiểu gì hết. Là giống như là khi mà con có hỏi câu hỏi đó thì uh, con vẫn nghe thầy thấy nhưng mà vẫn nhìn thấy nhưng mà cố hiểu thầy nói cái gì á thì không hiểu được à, thầy thầy cho con hỏi là cái à, cái cái trạng thái của mình khi đó là là đang ở đâu không thầy nếu như mình muốn cố hiểu cái cái cái, cái âm thanh đó mà hiểu được <laughs> rồi đó cái đó là cái đó là đúng á cho nên đó, à, khi mình nghe à, thầy có hướng dẫn cái trường nghe pháp đó là những cái pháp mà người ta ta, ta dạng mà có tính chất là là trình bày một vấn đề mà lý thuyết gì đó đó thì à, lúc đó mình phải dùng lý trí còn cái dạng mà dạng mà để thấy sự thật á mà dùng lý trí là là không hiểu lúc đó phải để tâm rộng lặng trong sáng mà nghe thôi <laughs> cứ để tâm rộng lặng trong sáng thôi thì tự nhiên nó lại thấy ra tại vì đấy là đang đang nói sự thật mà chứ đâu phải đâu phải nói một cái lý thuyết trên trời trên đất gì đâu đang đang chỉ vào sự thật cho nên đó là nếu mà tâm mình rộng lòng trong sáng là mình nghe liền cái là nó thấy liền còn mà nếu mình suy nghĩ đó, là không thấy cho nên cái câu chuyện mà bên thiền tông mà niêm hoa vi tiếu đó niêm hoa vi tiếu là thế này khi đức phật ngài đưa cái cành hoa lên thì à, theo theo cái truyền truyền thuyết của bên thiền tông đó, là khi đức phật ngài đưa cái cành hoa lên thì ngài ca diếp là mỉm cười còn tất cả những người khác á, thì không biết là tại sao đức phật ngài đưa cái hoa lên làm gì người nào trong đầu óc cũng nói có chắc là đức phật ngài nói cái hoa này đẹp chắc <laughs> chắc là ngài muốn giới thiệu cái loài hoa này là đẹp nhất cái gì đó <laughs> có người thì nói là không biết đưa cái hoa này lên mà hoa tại sao này không đưa hoa màu đỏ mà lại đưa hoa màu vàng à, tức là cái, cái người nào mà trong đầu óc cứ là muốn hiểu là tại tại sao đó thì không hiểu được Đức Phật nói không hiểu được Đức Phật nhưng mà cái người nào đó thấy thấy trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe đó trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe đó thì lúc đó lại là hiểu được Đức Phật nói gì cho nên sau này á, trong trong thiền tông á, đôi lúc có người tới hỏi đạo hỏi thiền thì có vị đang có cái phật phật trần thì đưa cái phật trần lên à, đưa phật lên để, để để xem thử là người ta có trực tiếp thấy ra sự thật hay không à, là khi khi nào mà cái đầu óc mình mà nó cứ nó cứ ờ, muốn hiểu là cái gì đó thì lúc đó mình không hiểu vì thực ra trên đời này chẳng có cái gì mình hiểu được cả mình chỉ có thấy ra thôi chứ không hiểu được hiểu là hiểu theo tục đế thì được cho chân đế là không thể hiểu được phải không tục đế thì hiểu được chứ ví dụ như thầy là người mẹ nói là con đi lấy cái ly cho mẹ thì nó phải hiểu nó mới đi lấy cái ly được chứ phải không theo tục đế nhưng mà chân đế đó thì không thể hiểu được chỉ thấy thôi chỉ thấy nó là như vậy thôi chứ làm sao hiểu được <laughs> vì vậy á mà khi nghe một cái người mà trình bày về sự thật thì mình chỉ nghe trong nghe chỉ nghe thôi cha hệ mà mình mà muốn hiểu là gì á thì mình sẽ không hiểu được <laughs> đại khái là vậy cho nên muốn hiểu là tức là mình đã có một cái cái cái cái à, tư ý của mình vào trong đó rồi à. khi khi nghe khi nghe với một tư ý hay là khi thấy với một tư ý thì lúc đó mình không thể thấy được sự thật lúc đó mình chỉ à, thấy qua cái khái niệm mà đầu óc mình dừng ra thôi thì cái cái, điều này nó là nó là rất vi tế mà mình thấy ra đó những cái điều nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nếu mình thấy ra đó thì mình sẽ thấy ra toàn bộ vấn đề thì cũng vậy bây giờ sân bây giờ tâm mình sân khởi lên thì mình chỉ thấy sân thôi còn mình nói là chà sân này bậy quá ờ, làm sao mà diệt cái sân này thì lúc đó nó lại nó lại là một chuyện khác nữa tức là nó làm cho rắc rối vấn đề ra à vừa rồi thầy có có nghe một cái video clip mà mà thầy cũng ờ, cũng không biết là cái gì thầy quên rồi mà nhưng <laughs> nhưng mà đây là một cái cách chữa bệnh mà không ngờ cái cách chữa bệnh này nó lại đúng với cái ờ, cái cái cái niềm thân niềm thọ niềm tâm niềm pháp của Phật người ta chữa bệnh chỉ chỉ bằng cách niềm thân niềm thọ niềm tâm niềm pháp thôi nhưng mà người ta không nói theo ngôn ngữ đó người ta nói như thế này bây giờ mình đang bị đau ví dụ như cái vai mình bị nhức thì mình cứ tròn vẹn tròn vẹn cảm nhận cái đau nhức đó đi chứ đừng có chữa bệnh nữa đừng có nói sao đau nhức này bây giờ chữa bằng cái gì làm sao đây không biết ung thư hay cái gì đấy rồi <laughs> đừng có nghĩ như vậy mình nghĩ như vậy là nó đau thêm mà nhiều khi nó cái đau nhiều khi cũng cũng có nhiều cái đau hay ví dụ như lẹ giả sử những cái cái tay của mình á nó đau một cái để cho nó điều chỉnh lại thì mình là thấy đau một cái cái mình là muốn là dẹp cái đau nó đi à, thì, thì thành ra là cái pháp nó đang điều chỉnh lại cho nó trở thành tốt thì mình lại đi xen vô làm cho nó hỏng thêm cho nên á nếu mà đau mình chỉ có tròn vẹn cảm nhận cái đau đó thì á cái tâm mà khi mà mình tròn vẹn cảm nhận đó đó thì cái tâm cái tâm đó đó nó là cái tâm mà người ta người ta gọi là uh, midlife midline đó họ dùng một cái từ midline để họ họ chỉ rằng là ở trong người mình đó, nó có một cái đường cái đường mà giống như cái đường mà nhâm mạch đốc mạch á à, thì cái đường đó đó tất cả những cái mà nó mất mất cái thăng bằng ở ở hai bên đó mà nếu mình mà đưa nó trở về lại cái midline đó đó thì bệnh nó sẽ hết tự động hết không cần chữa không cần làm gì hết á và có lý thuyết đó mà người nào mà hiểu được lý thuyết đó mà làm á thì hết bệnh. Thì thực ra là cái điều này thầy cũng đã nói từ lâu rồi. Nói theo cái ờ, hoàng đế nội kinh đó là điềm đàm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thụ, bình an tùng lai. Tức là khi mà cái cái tâm mình mà nó trở về với cái mà mà cái mà họ gọi là cái midline đó thì thì thực ra đó tức là trở về với cái cái từ tánh trở về với cái tánh biết trở về với cái tâm tâm không tâm mà rộng làng trong sáng đó thế bây giờ với cái tâm rộng làng trong sáng đó mình cảm nhận cái đau đó một cách tròn vẹn đó, cho nên thầy mới nói là trở về tròn vẹn tỉnh thức là vậy đó bây giờ mình đang đau thì chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đau đó thôi đó, thì cái cái lý thuyết đó nó là rất giống với cái cái, cái bởi vì bởi vì theo thầy có thể là cái ngôn ngữ người ta nói khác nhau nhưng mà sự thật nó vẫn là một thứ cho nên thầy ngạc thầy ngạc nhiên là họ nói rất là đúng khi mình đau mình chỉ cần là tròn vẹn cảm nhận cái đau đó tức là trở về tròn vẹn tỉnh thức ấy, với cái đau đó thì cái cái trở về tròn vẹn tỉnh thức đó đó nó đã là midline rồi mà cái midline đó nó đang tròn vẹn cảm nhận cái đau đó tức là nó đưa cái đau đó trở về không là nó sẽ là từ từ lành nó nói là không dùng bất kỳ một cái sức lực nào hết nó mà <laughs> tức là dùng cái tâm không dùng cái rộng làng trong sáng để mà để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề Đó. Ờ, tức là cái mà thầy nói là tánh biết cứ tánh biết thấy pháp là được thôi <laughs> thấy tánh biết thấy thân thấy thọ thấy tâm thấy pháp nhưng mà mình á, thì mình dùng ý thức để mình kiểm duyệt khi đau á, thì mình muốn là hết đau khi mình nội sân lên á, thì mình muốn hết sân nhưng mà mình chỉ cần cảm nhận tròn vẹn cái sân đó thì cái sân đó nó sẽ hết ngay lập tức và tiếp theo đó, là tim nó sẽ dịu lại thần kinh nó sẽ dịu lại và nó trả lại cái quân bình hoàn toàn à, trở thành con số không thì thì có lẽ là mình hiểu cái từ con số không là cái tâm rộng lặng trong sáng đó đó chính là cái mít lai mà mà họ nói thì mình mình đưa cái, đưa cái cả thân lẫn tâm mình vào lại cái cái cái cái cái, cái tâm niệm tạm thời nói vậy thôi chứ con mà cái tâm niệm đó đó thì nó không biết là ở đâu mà mà nói theo Phật giáo thì chính xác nhất chính là lúc đó là trở về với cái sự với tâm rộng lặng trong sáng mà Đức Phật ngài gọi là cái Pasarachitta đó cái tâm chói sáng đó thì cái tâm tối sáng nó nó cứ thấy thôi sân này cứ thấy sân tham mà cứ thấy tham thôi thì trong trong thấy chị thấy không nghe chị nghe đó rồi vậy thôi thì á, mọi mọi chuyện nó sẽ tự động giải quyết à. thì lúc đó đó mình sẽ hiểu ra cái cái cái từ mình luân hồi đó, nó có nghĩa là thế này nó có nghĩa đơn giản là thế này là giả sử như mình đau thì cái đau đó đó nếu mình cảm nhận hoàn toàn đó thì cái đau nó sẽ nó sẽ từ diễn biến nó sẽ từ diễn biến có thể là nó đau cao lên rồi nó, nó hạ xuống rồi nó hết lại ra là đúng cái diễn biến của nó là như vậy nhưng mà trong khi nó diễn biến để đi đến chỗ hết đó đó thì mình nói là sao tôi đau à, rồi ngày mai cũng thức dậy cái nói tôi đau ngày mốt thức dậy cũng nói tôi đau có thể là ngày nào cũng cũng luân hồi lại cái cái tư tưởng là tôi đau đó và vì vậy mà kéo dài cái đau đó ra giống như câu chuyện mà thầy nói là có một cái ông chồng à, có cái bà vợ đó bị ông chồng là hay à, làm à, quấy rầy thì à, thì thầy mới hỏi cái cái cái cái người vợ đó đó là là một ngày á là ông quấy rầy vào cái giờ nào thí dụ như là khi người đó mới nói rằng là cái lúc mà ông là xin tiền để đi nhậu nhẹt đánh đánh bài đánh bạc gì đó bây giờ thầy mới hỏi lại là tổng cộng cái thời gian mà ông quấy rầy như vậy là bao nhiêu cả dạ. bây giờ cho tổng cộng là một tiếng đồng hồ đi thì tại sao chị lại khổ cả 24 tiếng đồng hồ là sao <laughs> thì không phải là cái đó là luân hồi đó tức là nó chỉ nó chỉ khổ lúc đó thôi nhưng mà mình lại cứ nhắc đi nhắc lại cái khổ đó hoài à, cho nên nó gọi là luân hồi <laughs> thì cứ trở lui trở lại cái cái tư tưởng đó hoài đó. <laughs> thành ra cái cái luân hồi là như vậy chắc chắc cũng phải là cái chuyện luân hồi là mình còn sinh ra kiếp sau hay là kiếp sau nữa không phải vậy mà là luân hồi chính là cái tâm mình á cứ trở đi trở lại một cái tư tưởng hoài <laughs> bị à, trói buộc vào trong một cái tư tưởng nào đó hoài cho lẽ ra là nếu mà cái người đó để uh, tâm hoàn toàn bình thường thì cái bình đó nó sẽ tự động nó sẽ hết trong một thời gian nhất định theo chu trình của nó thì mình lại là làm loạn nó lên <laughs> loạn nó lên bằng bằng chính cái sự sợ hãi cái tư tưởng cái chống đối cái à, à, đối kháng chính cái điều đó đó nó làm cho vấn đề căng thẳng lên phức tạp hơn đại khái là vậy thì đa phần trong cuộc sống của mình á chính mình làm cuộc đời mình trở nên phức tạp chứ còn nếu mà mình lặng lẽ mà quan sát á thì mọi sự đều vận hành một cách hoàn hoàn hảo cho nó không phức tạp mà phức tạp là do mình mình nghĩ ra cái phức tạp đó mình tạo ra cái phức tạp đó chứ cuộc đời vẫn là mặt trăng mặt trời vẫn là <laughs> đi theo cái quỹ đạo của nó nhưng mà mình đó là mình lại là do cái ảo tưởng của mình là tạo ra những cái phiền não khổ đau cho mình Nên là mình tạo ra cái cái cái phức tạp cái phiền phiền toái của cuộc đời chứ còn cuộc đời vốn nó là là rất hoàn hảo <laughs>